Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha Đó, đến với lại lọc Phát Tài Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho anh em về tài xỉu Đó, tài xỉu 5 năm Những anh em chưa lâu năm thì cũng đã biết rồi Đó, cái tài xỉu 5 năm đó là cái gì? Là hộp về hoa này nha anh em Đó, đầy đủ nha anh em Mình cũng tất cả mọi loại hộp nha anh em Đó, kể cả hộp miền Trung Rồi, cái bộ hộp 5 năm thế này thì nó như thế nào những anh em từ chơi từ ngày xưa giờ được cũng biết đó dành cho những anh em nào mà lắc cái hộp chạy đều chạy đều nha anh em đó nó không có bị chết hột không bị chết mặt cứ chạy đều thôi dễ lắc lắm anh em đó, những anh em nào có nghề á, ra ngoài xã hội chơi à, cũng đã biết ở ờ, cái bộ hộp là nó chạy như thế nào cũng tùy loại cũng tùy người lắc đó, thì bây giờ lộc sẽ hướng dẫn test cho anh em từng cây một cho anh em coi rồi trước tiên á lọc sẽ để vào đây một bộ hộp rồi lọc lắc cho anh em vài cây theo cái kiểu mà anh em không biết gì để lắc đó nha không biết gì rồi bây giờ này anh em nhìn nè nhị tam tứ đó nhị tam tứ đó những anh em lắc không biết gì anh em cứ lắc đại lên đó cứ lắc đại lên rồi giờ nó ra gì thì nó ra rồi đây hồi nãy á, là nhị tam tứ đúng không anh em giờ là nhất tứ lục rồi tiếp theo dở dạ, anh em rồi hai nhị một tứ hai nhị một tứ rồi tiếp theo anh em đó, để cho anh em coi cái hộp nó chạy nó như thế nào nhị tứ ngủ nó chạy đều mà nó chạy đều nha anh em đó tất cả các loại hộp bo mình vẫn làm còn đây cái hộp mình vẫn chưa bo nha anh em đó hộp bình thường đó nguyên uh, nguyên hộp bình thường hết để cho anh em xem rồi bây giờ lọc lắc hết cái cây này lọc thì chỉ cho anh em sơ về cái cái mà anh em muốn giữ tài hay là giữ xỉu đó những cái anh em nào chơi lâu năm cứ trực tiếp liên hệ với mình rồi hiện tại trong đây nè anh em nhìn nè nhất tam và ngủ đó hiện tại đang là xỉu đúng không anh em còn bây giờ anh em mình muốn chuyển qua tài á, anh em mình để ý nè thường thường á, cái hộp nhất nó đi ngược với lại cái hộp lục anh em nhìn kỹ nha anh em khi mà anh em là lắc cái á, cũng đã biết cái hộp rồi đúng không bây giờ này hộp nhất trên này thì hộp lục nằm dưới hộp lúc là cái hộp nhất nằm bên trái thì con lục sẽ nằm bên đây phải đúng không bây giờ anh em muốn đá qua đúng không anh em nhìn kỹ nha lọc chỉ làm nhẹ vài lần cho anh em xem thôi rồi bây giờ này anh em dỡ qua nè hồi nãy cái mặt lục á, là nằm ở bên phải bây giờ này nó sẽ chuyển qua bên trái anh em thấy không đó anh em nhìn kỹ nha còn bây giờ nè anh em cứ nhìn đi đó hai nhất thì lục nó sẽ nằm ở dưới đó anh em mới giữ tay đánh nhanh đó thì nó vẫn sẽ là nhất nha anh em thông tin bây giờ này lộc sẽ vẫn giữ nhất cho anh em xem nè giữ nhất được nha tại vì lục đang nằm ở dưới anh em sóc mạnh đầu lên cho mình đây anh em sóc bung rồi anh em sóc bung lên sóc bung lên hạ xuống sóc bung lên hạ xuống nó vẫn giữ im đó anh em thấy không vẫn còn sóc đó cái cái cái này á là cái cách của những anh em nào biết những anh em là biết nha anh em rồi bây giờ anh em này để ý cho mình nè nhìn kỹ cho mình nha rồi hiện tại lục mà nằm ở hai bên anh em mới chuyển được nha, nha anh em chứ còn mà nằm trên mặt anh em không bao giờ chuyển được đâu khó lắm nó gọi là hên xui thôi còn không á anh em chịu khó chuyển ngủ hoặc là tứ gì cũng được đó cho nó dễ ngủ ngủ đi với nhị nha anh em rồi bây giờ nè hiện tại á bên đây là đang còn sót một lục nè anh em mà muốn chuyển lục á, về cái mặt bên đây nhưng mà anh em phải nhìn được cái mé bên đây này anh em đó nhìn cái mé chén rồi nè bên trái này chuyển qua bên phải này anh em lắc nhẹ nhàng thôi ok anh em lắc nhẹ nhàng thôi rồi bây giờ để lọc ráng chuyển qua tài thử nha anh em ráng thử biết cái này hên xui nha tại hột 5 năm chạy đều lắm tay mình giờ lọc lâu ngày quá rồi cũng không biết là nó như thế nào hết rồi hồi nãy là lục nằm đây đúng không bây giờ lọc dở cho anh em xem nè đó hai lục một nhất đó anh em thấy sao bộ hộp phải chạy đều đúng không anh em rồi cái này cũng do người lắc mà nha anh em bây giờ lọc sẽ test cho anh em một cây cuối cùng đó một cây cuối cùng cho anh em xem rồi đó như lộc cũng đã nói hiện tại có hai cây lục nè đó bây giờ mình muốn giữ cái mặt lại sóc lên trên mặt nè anh em sóc lên trên mặt giữ lại nha cái này phải tập nói chung là cái này phải tập nha anh em cái này phải chịu khó tập dữ lắm chứ không có ờ, được gì đâu cũng không sướng gì đâu khoảng hai lục nên đau đó dục lên đầu giữ lại đó anh em ta đây lục đây anh em cứ về tập cái này phải chịu khó luyện tập chứ không phải ai cũng chơi được liền đâu đó những anh em nào chơi lâu đi chơi lâu năm thì cũng đã hiểu được cái môn này đó rồi cái mùa dịch này nó cũng sắp qua rồi những anh em nào á mà có chơi tất cả các loại cờ bạc đó thì cứ điện trực tiếp cho mình mình sẽ trực tiếp và tư vấn 24 trên 7 đó nhà mình còn chuyên làm bầu cua tết cho anh em đó bầu cua tất cả các loại bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài lá nha anh em đó anh em nào mà xem cái video ngày hôm nay xong á thì nhớ cho lọc một like một subscribe đó còn anh em nào thích thì comment cho mình rồi ok xin chào tạm biệt tất cả anh em